chưa quên màu câu yêu thương em với anh hôm nào đành nhìn em lòng anh đau nhớ nhói ngày đôi ta biệt ly giọt buồn che đôi đường đi lệ em tuôn ướt mi mưa sang lối anh về trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô